chào anh em nhé thì rất là nhiều anh em gọi điện đến cho công ty chúng tôi hỏi là hiện nay trên thị trường cái phần mềm nào có thể giúp anh em chơi được biết trước kết quả của các trò chơi game đổi thưởng và rất là nhiều anh em mua những cái phần mềm ừ, không uy tín mua về không chơi được mua về không sử dụng được và không vào được thì tôi nói luôn anh em ấy nếu mà để anh em bỏ tiền ra hai ba bốn năm triệu mà anh em thể có thể mua được một cái phần mềm mà kiếm được trong cái trò chơi tài xỉu những trò chơi sóc đĩa những trò chơi đổi thưởng hiện nay trên các game đổi thưởng ấy thì nói thẳng anh em không có đâu vì làm sao nếu thực sự người ta có những phần mềm đấy thì không bao giờ người ta bán nó thẳng thế còn đây tôi nói luôn với anh em và tôi review lại cho anh em xem cái phần mềm thực tế nó như thế nào cái phần mềm này công ty chúng tôi đã lập trình và nghiên cứu gần 2 năm trời mới có thể nghiên cứu thành công và hôm nay tôi cho anh em xem luôn cái phần mềm thực tế và để có thể chơi được kiếm tiền trong trò chơi game đổi thưởng nó như nào đây cho anh em nhìn đây đây cái phần mềm này này quay di chuyển là toàn màn hình luôn tôi khẳng định luôn trên thị trường hẳn ờ, hiện nay không ai có bất cứ cái phần mềm này có cái phần mềm này của công ty chúng tôi là vừa mới nghiên cứu thành công thôi đây phần mềm là độc quyền không bán cho bất cứ ai anh em nhé ừ. cả anh em có tiền tỷ anh em bỏ ra công ty chúng tôi cũng không bán cho anh em qua đây tôi sẽ review lại cho anh em xem cái phần mềm nó như nào ừ. nó báo cho mình biết trước kết quả bất cứ game nào anh em nhé bất cứ game đời đổi thưởng nào anh em nhìn này tài khoản có 20 triệu đúng không tôi sẽ đánh luôn cho anh em xem này đặt luôn này đánh tất tay luôn anh em nhé đồng ý này tất tay luôn này thì anh em nào cần liên kết với công ty chúng tôi thì liên kết chúng tôi sẽ giúp anh em giành thắng chứ còn chúng tôi không bán phần mềm thì đây có một cậu em này là cậu ấy có 10 triệu trong tài khoản thôi thì công ty chúng tôi sẽ vào 10 triệu cùng cậu em này và tổng số tiền có 20 triệu bây giờ tôi sẽ đánh luôn cho anh em xem ừ, thực tế của nó như nào anh em nhé còn phần mềm thì nó trị giá hàng chục tỷ thì không ai bán cho anh em nó thế nhanh mà nói thẳng bán thì anh em cũng không đủ tiền để anh em mua nói để anh em hiểu chứ anh em bỏ ra hai ba bốn năm triệu mà anh em có thể mua cái phần mềm để anh em chơi anh em kiếm tiền trong trò chơi game đổi thưởng thì nói thẳng anh em không có đâu còn hình thức anh em muốn kết hợp làm ăn công ty chúng tôi thì cái đầu tiên đấy anh em phải đảm bảo yêu cầu là anh em phải có tài khoản game anh em chơi trên game nào thì phải dùng cái tài khoản game đấy ví dụ như Go88, Cu Casino, Sunwin, B52, 789 Club đây anh em nhìn này được này ừ. nhìn chưa 123 này anh em nhìn chưa ok chưa đấy được chưa đấy 20 triệu thành 39 triệu 600 này chuẩn chưa ừ. phần mềm báo thì nó là chuẩn xác 100 trăm không mà sai này được anh em nhé anh em nhìn này báo tài này báo tài đánh tài này tôi đặt tất tay luôn anh em nhé đặt tất tay vào tài luôn anh em thấy chưa đặt tất tay luôn ừ. phần mềm báo không mà sai này được nên anh em cứ yên tâm là thế còn anh em muốn kết hợp làm ăn công ty chúng tôi thì cái đầu tiên anh em phải có tài khoản ví dụ như anh em chơi trên go 88 thì anh em phải có tài khoản trên go 88 cái thứ hai là anh em phải có tiền đấy đơn giản vậy thôi ví dụ như anh em chơi trên go 88 anh em có 5 triệu chẳng hạn thì ấy, công ty chúng tôi cũng sẽ vào 5 triệu cùng anh em và sẽ kéo lên kéo lên được tổng bao nhiêu thì anh em rút ra và gửi lại tôi 5 phần trăm như cái tài khoản của cậu em này là cậu ấy có 10 triệu công ty chúng tôi cũng vào luôn cậu ấy là 10 triệu thì tôi sẽ kéo lên rơi tổng khoảng trăm hơn trăm triệu sau đó cậu em rút ra và gửi tôi 50% số tiền còn lại đơn giản vậy thôi đấy anh em kết hợp làm ăn thì nó có phương pháp như thế đây anh em nhìn tài chưa 456 15 điểm tài đấy chuẩn luôn đúng không anh em ừ, đây anh em nhìn này à, cho anh em xem này tài luôn đúng không ừ. mạng nhà nó nhà tôi nó hơi yếu nó hơi chậm một chút anh em nhìn này đấy, lên 78 triệu đúng không đấy phần mềm báo chuẩn luôn ván này lại tài tiếp này anh em nhìn này đánh tất tay vào tài ván này này nhìn này Đấy, báo tài đánh tài đâu đặt tất tay này anh em nhìn nhé nhìn đúng số tiền này đúng không đánh luôn này cho anh em xem này ừ. thì ờ, tài khoản của cậu em này thì cậu vào cùng với mình là 10 triệu tổng số tiền mình vào luôn cậu em là 20 triệu thì đánh nó lên tầm hơn trăm triệu hơn trăm triệu thì tôi nói luôn anh em là khi em được anh em rút ra à, trong ngày hôm đấy rút ra đấy chứ còn đừng để sáng ngày hôm sau vì làm sao nhiều khi là cái phần mềm này nó xâm nhập vào cổng game nhưng nhiều khi mình được cái số tiền nó nhiều quá thì sợ nhà cái nó phát hiện đấy như tỷ lệ như nó phát hiện rất là thấp thôi nhưng nếu mà anh em rút luôn ngay trong ngày hôm đấy thì anh em không bao sợ ai phát hiện cả đấy anh em nên nhớ thế có cái phần mềm của công ty chúng tôi lập trình ra mất rất là nhiều tiền nên nói lại một lần nữa là tôi sẽ review lại cho anh em xem thôi còn anh em có tiền thì công ty chúng tôi cũng không bán phần mềm anh em nhé còn anh em muốn kết hợp làm ăn công ty chúng tôi đầu tiên anh em phải có tài khoản cái thứ hai anh em phải có tiền sau anh em gọi điện trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên màn hình hoặc kết bạn zalo ấy công ty chúng tôi sẽ hướng dẫn anh em cách để làm sao kết hợp cách làm sao anh em cùng ăn chiếu nhau đây anh em nhìn này lại tài này 445 này anh em nhìn chưa 445 này ừ. 13 điểm tài anh em nhìn này tổng là 155 triệu này anh em nhìn thấy chưa đấy thì anh em nào cần kết hợp làm ăn với công ty chúng tôi thì gọi liên hệ trực tiếp đấy, qua số điện thoại hiển thị trên màn hình nó lại báo tiếp này đấy, nhưng giờ tôi không đánh nữa vì làm sao cái số tiền giới hạn mình chỉ được mình không được quá nhiều ấy quá cái số tiền mình quy định ở trong cái phần mềm đấy anh em hiểu không chứ còn nếu mình được nhiều quá sợ nhà cái anh em phát hiện đấy thì đây là 155 triệu thì chúng tôi sẽ rút ra rút ra và cái người chơi là người ta sẽ rút ra vì sao trên tài khoản người ta thì chỉ người ta mới rút được đấy người ta rút ra người ta sẽ chuyển tôi 50 trăm cái số tiền tôi được đơn giản vậy thôi còn anh em nào muốn kết hợp làm ăn công ty chúng tôi thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị trên màn hình alo trực tiếp cho chúng tôi chúng tôi sẽ hướng dẫn anh em cách để làm sao chiến thắng trong tất cả trò chơi game đổi thưởng Go58, Cu Casino, Sunwin 709 Club hoặc B52 nói chung tất cả game nào game nào cũng đánh hết anh em nhé Thôi xin chào tất cả anh em